cụ tu sĩ vì cụ yon thao lia ti cụ chỉ sang chế rong ly lúa tê tu cờ cụ cho có nhỏ có thía mùa chi ở trời lúa tê tu cờ tua li là có muốn đau cô tu si vì cô yêu nắng ban nô đau đau chi bao có thia li chi cả lu yêu có mùa si lo có thiết chi không muốn tua cha ê tu cờ tua chỉ có không không cũng ga xia rồi khó quá có pa ca pa lên nhà cho lùa khơi nhà có lu xia nếu chỉ nhia tu nắng ô ti thia chỉ mùa che nia nu thâu có muôn gì do có tàu cua nhớ xa mùa trâu có nìa có gì tia cụ nó chi sơn chê sông lý tu cởi chỉ mua nhà nu nhà lý cho lúa tê là cho có tao cũ nhớ tê thì cha tí na chỉ mua bay ba ca ba lý nhà cho lúa cứ nhi có lúa chỉ nhớ tu na mùa chỉ mùa chê nhé nụ cho có muôn chi giờ có tàu cũ giờ xa mua trâu có nhà có gì vì cô nó chi sơn chế đi lùa tê tu cờ